Xin chào tất cả các bạn đang xem video của mình ngày hôm nay Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn con máy đánh bài hỗ trợ chơi môn bài lá bịp nhé Thì con máy này nó có giá tầm trung phù hợp với tất cả các bạn nhé Thì um, bên mình có rất là nhiều máy từ giá thấp tới giá cao đủ để cho các bạn lựa chọn Thì hôm nay cái con máy mà mình muốn giới thiệu tới là con máy A10 cái dòng máy A10 đây con dòng máy bên mình bán rất là chạy nhá con này nó hỗ trợ cho các bạn chơi rất là nhiều môn bài bên sập xám bên ấn độ cào thì dắt liên thì con máy này nó được độ chế trên con samsung này nè trên con máy samsung này nó có thể nghe gọi điện thoại nhắn tin này đây nghe gọi nhắn tin nghe gọi nhắn tin bình thường các bạn nhé lên mạng được luôn lên mạng lướt web xem phim đồ bình thường luôn các bạn nhé đây thiết kế của nó nè rất là đẹp luôn nhỏ gọn thì con máy này bên mình là máy mới hầu như máy bên mình là 100% là đều là máy mới các bạn nhé đây các bạn thấy bên ngoài nó nó được sạc bằng cái dây sạc Samsung này cái đuôi sạc Samsung này đuôi sạc thông dụng này và được chạy thêm bằng à, đây các bạn nhìn kỹ nè rất là đẹp nhé bằng mắt thường thì các bạn sẽ không nhận ra được con máy này là máy đánh bài thì rồi bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái chức năng của con máy này đây một con máy này đều có mã đăng nhập như nhau thì khi mà các bạn mua về thì nhân viên sẽ đổi cái mã đăng nhập cho các bạn mã đăng nhập riêng chỉ các bạn biết thì uh, những người mà người ta nghi hay như thế nào mà muốn vào máy của các bạn thì chắc chắn người ta sẽ không phát hiện ra được rồi bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem cái độ quét của nó đây cái camera của nó đã được độ chế trên này nhé thì khi mà các bạn chơi thì các bạn cứ đặt thẳng lên như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ thử bằng môn bài cào này Một game thì nó sẽ có một cái cái mã khi, khi nào các bạn mua máy thì nhân viên sẽ mua mua game cho các bạn nhé Đây bây giờ mình sẽ thử này Đây một con máy này nó sẽ kết hợp với cái tai nghe Con tai nghe đây Con tai nghe là siêu nhỏ luôn nhé Các bạn nhét vào tai mình 100% là không phát hiện ra luôn báo rất là rõ thì khi mà các bạn vô xong thì các bạn phải um, đeo con tai nghe này vào và chơi nhé rồi thì bây giờ mình sẽ thử bằng uh, chế độ la thử bằng uh, chế độ la để cho các bạn nghe nó báo nó báo như thế nào bây giờ là mình sẽ chơi số người chơi là bốn người đi nó hỗ trợ là báo cho các bạn là nhà số lớn nhất nhà số lớn nhì nhà nào lớn nhất lớn nhất và lớn nhì bỏ lá đây bán cái nữa các bạn nhé rồi bây giờ mình sẽ thử bằng ờ, bao nhiêu lớn nhất đi chế độ la này rồi bắt đầu đây các bạn xem thử cái độ quét của nó nhanh và nhạy không nhá rồi bây giờ mình sẽ đặt bài còn cái cái khoảng cách đặt bài của camera thì các bạn nhớ là khoảng cách vừa phải Thấy chưa? Các bạn thấy là mình mình đặt bài xuống là nó đã báo rồi Là cái độ nhanh của nhạy của nó nhé Của nó rất là cao luôn Đây, nó báo nhạy số 4 lớn nhất Báo nhạy số 4 lớn nhất này Thấy chưa các bạn thấy chưa? mình vừa đặt bài xuống là đã báo rồi mình vừa đặt bài là đã báo rồi nhé độ quét của nó rất là nhanh luôn đây cho mọi người người kinh thoải mái đó đó là số 3 lớn nhất này các bạn mình chia này 1 2 3 này đây nhà số 3 mình mở đầu tiên này 8 điểm này nhà số 2 này 4 điểm này thấy chưa 5 điểm này 6 điểm này rất là chính xác nhé mình bảo đảm với các bạn là những con mai đánh bài nó báo cái độ chính xác của nó lên tới 100% nó báo sai là trừ khi các bạn thiếu hoài quá nhiều và để lộn để lộn con giáp cơ ở trong đó thì báo sai thôi chứ còn không có cái không có chuyện mà bạn sai bài được nhé. đây mình đặt cho các bạn xem thêm hai hai hai. cho người ra tinh thoải mái bốn đặt ba lần đó báo rồi nhà số 4 lớn nhất đó thấy chưa 5 điểm 4 điểm 2 điểm báo nhau số lớn nhất và lớn nhì nè bây giờ mình sẽ chỉnh qua cái chế độ lớn nhất và lớn nhì đây lớn nhất và lớn nhì ba bốn Nhà số 3 lớn nhất, nhà số 4 lớn nhì Thấy chưa? các bạn thấy chưa Rồi còn cái mà ví dụ các bạn có người chơi Mình đang chơi bốn người mà thêm một người vào Thì cái bạn chỉ cần bấm nút âm lượng chỉnh lên là thêm một người vào đây Đây là cái nút chỉnh người à, nè số người nè năm người nè sáu người nè Còn mà người ta ra thì mình bạn nhấn nút giảm đây con nút đây là nút tắt màn hình khi mà các bạn ờ, cài đặt xong các bạn nhấn tắt màn hình và để cái điện thoại trước mắt mình là mình chơi thôi nhé còn khi mà các bạn vào sòng chơi thì nhớ là chỉnh qua chế độ tai nghe kết nối lắp bên tai nghe sẵn này lắp bên tai nghe vào trong đây con bên này nó sẽ được ờ, con bên này nó được lắp vào trong đây nè các bạn ờ, gắn vào và các bạn đeo vào tai mình nhé nhớ là chỉnh qua chế độ tai nghe rất là đơn giản mà khi các bạn mua máy về thì à, về nhà mình tập trước đi mình tập trước mình chơi đi cho nó cho nó dễ nhé cho nó lên xong mình chơi cho nó tự tin rất là đơn giản thôi chỉ cần các bạn về tập quen quen quen là mình lên mình chơi được rồi cái này có rất là nhiều chế độ và chức năng thì mà khi các bạn mà lên trên cơ sở mình muốn test trực tiếp thì cứ uh, lên bên cơ sở mình bên mình sẽ test cho các bạn kỹ càng hơn nhé rồi thì à, máy này hỗ trợ rất là nhiều môn bài này trừ bài tiếng lên thôi các bạn nhé rồi khi mà các bạn không chơi nữa thì nhớ là thoát từng bước ra để tránh trường hợp treo máy rồi thì vừa rồi mình đã giới thiệu rất là kỹ và cho các bạn xem thử là cái độ mà cái độ nhanh nhạy của máy nó như thế nào nhé thì cái pin của cái máy này rất là lâu các bạn chơi chơi được rất là lâu nhé thì khi mua bên mình sẽ tặng cho các bạn một cây bài và một hộp pin hộp pin tai nghe các bạn nhé còn cái máy này thì bên mình sẽ tặng thêm một cục pin nữa cho các bạn phòng trừ khi nào mà mình chơi á mình chơi xong mình sạc thêm cái cục pin này nè mang theo phòng để các bạn chơi được liên tục luôn đây máy bên mình là máy mới 100% mình bảo đảm với các bạn thì các bạn cứ um, tranh thủ thời gian sắp xếp và lên cơ sở của mình thì bên mình có hai cơ sở chính đó là bến xe miền Đông và bến xe Mỹ Đình Hà Nội các bạn cứ lên trên trực tiếp cho nhân viên tư vấn và giới thiệu và và test máy cho các bạn khi nào các bạn cảm thấy an tâm và thấy phù hợp và các bạn mua nhé rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình xin chào và hẹn gặp lại